Bye chê Bye Quá trời cây con luôn nè, mấy mốt nó nhảy nhánh ra Ngay cuối đường là nhà của mình đó Mà đi thẳng lên trên đây là tới cái nhà hàng nè Thank you very much, Thank you very much. sáng thứ bảy nè cô chú anh chị ơi à, sáng nay Kim đang làm cái bánh à, cái bánh rán này nè cái bánh rán này là Kim mua siêu thị người ta làm sẵn á về Kim chỉ để cho chảo áp chảo lại cho nó nóng thôi mọi người xong rồi là ăn đây đây nè nguyên một cái à, túi này nè bốn cái rất là to luôn đó mọi người bự hơn cái bàn tay Kim luôn chỉ có một đồng thôi cô chú anh chị rất là ngon ha Kim đã cho bơ lên nè Vậy dạ thì uh, Kim cho lên một ít mật ong nữa mọi người Đó. Bữa sáng đã xong rồi đó, xin mời cô chú anh chị nha. ly sữa của Chi đó cô chú Kim thì có một cái ly cà phê Hôm đi chơi Xin chào cô chú hay Chi <laughs> Xin chào cô chú Bây giờ ba Chi sẽ chở Kim đi vô cái shop này nè cái shop này bán à, dụng cụ à, đồ dùng gia đình và nói chung là bán đầy đủ hết đó mọi người bán đồ làm vườn rồi cây hoa cây cảnh gì đó à, trong lúc chi đi học nhảy tới à, hai tiếng mấy lần thì kim sẽ đi cái shop này mua đồ một chút nữa chi về thì ba Chi sẽ à, đón Kim sau thì Kim sẽ có hai tiếng mấy ờ, ờ, ở đây vòng vòng ở đây uống cà phê ăn uống cái gì đó hoặc là đi shopping gì đó Chi đi học nhảy vui nha ngoan nha đi học nhảy giỏi rồi chút về nhảy mẹ coi nha Honey. Okay. And over there, you got Marks and Spencers flannels. They got dạ. a, the coffee shop in Marks and Spencers as well. Okay. Right. Now, if you're going to go in here and buy something, mm -hmm. you need a basket or a trolley. Mm -hmm right? Okay. And you get them just as you go in there, mm. right? I'm going to drop you over here where it's where it's uh, you know. in fact, I'll drop you here where it's easy to stop. Bye, chị. Hoa hồng này 6 đồng một chậu này cô chú anh chị. Cái này là cái hoa gì mà tới 16 đồng lần. Có hoa hồng gì đó không biết. Đây nè, cái hoa hồng này đẹp quá chân nè. Cũng 16 đồng luôn. bây giờ là đầu mùa xuân á cô chú anh chị cho nên ờ, những cái vườn ươm cây giống này nè người ta bán rất là nhiều cái loại giống hoa cây giống uh, nhưng mà cũng rất là đắt đó mọi người năm nay còn đắt hơn năm ngoái nữa cô chú anh chị ở bên trong đây người ta bán dụng cụ làm vườn nè cô chú anh chị cái gì cũng có hết trơn á em đã mua xong rồi nè cô chú anh chị ơi bao nhiêu hoa đó với lại có một cái bức tranh và một cái gói hoa nữa nè bây giờ đợi ba chi đến đón về mọi người ở đây có cái uh, cái jacuzzi nè cái bồn tắm massage gần 7 ngàn bản anh đó mọi người Tony đã tới rồi nè cô chú anh chị cái xe quá trời đồ luôn cái xe đẩy của chi trong đây nữa là mua ba mấy cái đồ mà quà Easter đó mọi người giấu trong cái xe chưa lấy ra nữa nè lấy ra đem vô nhà là chi chi nó sẽ thấy tại vì chưa tới ngày đó cô chú anh chị chơi chơi <laughs> chơi đi học nhảy về rồi nè ông bà cô chú hello chi ủa Chào cô chị mở này ra đó hả về thôi ừ? nắng con không chị chi với ba bây giờ đi chạy xe đạp nè cô chú anh chị trời hết nắng luôn rồi Come here. Oi. My helmet on. Hang on a minute, look at all of this. <laughs> Put your foot inside first. No, no, no, don't push. Is that okay? not too tight. Is it okay? Righty. Bye. Easiest way. Mm. I get the leg, the leg, the leg. What leg? the leg, the by leg. Bye chị. Bye. <laughs> Hai cha con đi chơi đó. Ba chị chở chị đi vòng vòng. Đây cái hoa tulip nhà Kim này cô chú ơi, ngày nào cũng muốn ngắm cái đi ra đi vô là ngắm mà mọi người. Nó đẹp gì đâu luôn á, cái màu nó tươi rói luôn à. Ở bên đây nữa nè hôm nay bữa nay nó nở nhiều lắm luôn đó mấy cái bông màu tím tím đẹp quá chừng hao ừ, đẹp quá nè quay gần này mấy cái bông này nở lâu thấy ghê luôn á mấy tháng rồi nè đây nè cô chú anh chị Kim đã kéo cái sofa này vòng qua đây rồi nè để uh, có cái uh, không gian trống ở đây Kim để cái ghế này nè ngồi bây giờ mùa xuân rồi mùa hè là sẽ có hoa ngồi đây ngắm hoa mọi người và có cái phòng nhỏ nhỏ bên đây cho chi chơi giống như là thành hai cái phòng vậy ha cô chú anh chị đó đây cái cây Kim mới mua về Kim để nè đây có một cái cây nữa nè để trong nhà phía bên này giống như cái cây cao vậy cô chú anh chị đây nè ở à, bên đây có một cái cây nha đam nữa đó dễ thương chưa quá trời cây con luôn nè mấy mốt nó nhảy nhánh ra cái mình lấy là mình trồng nữa rồi đi chi hai cha con của chi mới về tới giờ chuẩn bị mình sẽ đi à, đi ăn mọi người đi cà phê đi chi đi ăn tối ở đó có nhiều sóc lắm cô chú anh chị Công sóc Kìa đằng kia có ba bốn con luôn kìa chị kìa chị thấy không Công sóc Chút chút Đi chị Come on, let's go, I wanna eat Rồi, ah. cảm ơn chị That's for you Má, you're baking it no no, Chị đi với ba đi mẹ chụp hình cho Bây giờ đang đi uh, lên ăn nè cô chú Cái uh, cái nhà hàng ở trên đây nè Từ trong nhà mình là trong đó đúng không Là ngay cuối đường là nhà của mình đó mà đi thẳng lên trên đây là tới cái nhà hàng nè mới hôm qua đi bộ nói với uh, uh, ba chi là cái nhà hàng này ở gần kế nhà mình luôn mà mình chưa ăn bao giờ xong hôm nay ba chi nói thôi đi lên đây ăn luôn đi đi ra đây mình ăn sập thử coi uh, như thế nào hả mọi người ở bên đây ở bên đây có cái bàn pizza có cái hai anh đang chơi nè chị chị thấy hai cái anh trai nó mắc cỡ rồi nó ngỏi e thẹn cô chú chịu nổi không bà làm như bà lớn lắm bà mới có 4 tuổi bà làm như bà 15 16 tuổi rồi đó nó e thẹn bà thẹn thùng mà bà cúi cái mặt xuống cái bàn chi mắc cỡ hả gì mắc cỡ hả trời ơi trời trời trời trời trời trời trời ê là trời mới có 4 tuổi mà nhìn trai mà mắc cỡ rồi kìa trai cái quán này cũng nhỏ hả cô chú cái cửa sổ nè cũng nhỏ mà ấm cúng kiểu như của người Anh luôn á mọi người có cái pizza ở trong có cái quầy ba kìa ở đây cái ờ, không có nhiều món ăn cô chú cái menu rất là ít luôn này kim có món sườn nè chị chị ăn pizza Pizza looks delicious. Ngon chi? Pizza nice. hình như là nướng They're hơi khét rồi đó. Can I have a bite? Have a little bite. Think that? Good, please, yeah. Uh, garlic mushroom. Yeah, just on the corner oh, there, please. Nice. Yeah. Thank you, Thank you very much. Thanks. Excuse me, have you got some uh, salt and vinegar, please? Ở đây có à, nấm nè mọi người, nấm à, sốt kem á, ba chi thì có à, hamburger thịt gà cheeseburger, à, chicken burger. Đã ăn xong rồi cô chú anh chị. Bây giờ hai cha con đang chơi pizza nè, pizza này mình phải bỏ một đồng vô đó rồi mới được chơi hả mọi người. Dạ. Anh cái màu trắng đó con, cái màu trắng Nhìn cái mặt có mẹ đỏ này chưa? Ủa kìa, tôi vừa Rồi Ôi. Đi về cô chú hồi nãy giờ trời mưa nè ở trong quán đó cái um, cái cái món mà ăn ờ, tráng miệng thì chỉ có ờ, cái gì ta chỉ có bánh ờ, bánh phô mai thôi mà chi thì chi muốn ăn kem cô chú bây giờ phải ghé tiệm mua kem cho chi nữa đây vô đây mua kem này cô chú ơi trời mưa lạnh quá chừng mà chị ăn kem hả hay là chị ăn uh... oh, you got that one oh no no này that's very cold chị ăn chocolate they're all <laughs> they're all cold yeah but that's the ice nè yeah. white chocolate nè chị I have these like hả huh? that one's like a fruity fruity one Jacob and Cameron like that one I like that one Classy choice. That's what do you want, choice? I don't want any ice cream like that. Huh? I, don't, I guess So what do you want then? This too big and cold. What do you want? Too big and cold. Well, you want something else now, I know. You want candy? Yeah. That's why. À, bây giờ vô đây rồi đổi ý thấy kẹo quá trời rồi cô chú ơi đổi ý không ăn kem nữa vì chuẩn bị ăn kẹo cái này là cái tiệm tạp quá ở đầu ngõ nhà mình nè cô chú anh chị đầu ngõ nhà Kim á đây nè mới đầu đòi ăn kem xong rồi sau đó không ăn kem ăn kẹo rồi cuối cùng thấy cái trứng này mua luôn cái trứng ở trong đó là có đồ chơi đó cô chú anh chị rồi đi về thôi mọi người giờ cũng 6 giờ mấy rồi đó bây giờ ở bên này um, 7 giờ mấy gần 8 giờ trời mới ờ, tối cô chú anh chị về tới nhà này cô chú anh chị ơi lạnh quá trời buổi chiều lạnh cái cây nha đam này thích quá à muốn nhìn ngoài luôn á ở trong đây nó có 1 2 3 4 5 6 nè 7 7 cái cây con này với hai cái cây lớn nữa mà mốt nó nhảy nhánh ra nó nhảy con ra dữ lắm mình chiết nhánh hy vọng là nó sống ha cô chú anh chị chi á giờ nó mở đồ chơi này cô chú có gì đưa mẹ coi coi alien alien là cái gì alien lit. À, giống như người ngoài like, hành tinh đó. alien. Rồi có cái này cái gì nữa? This sô cô la này, cái trứng nè. look this is the alien. Ừ. Cái ghế này bây giờ Kim sẽ nhờ ba chị Chi á lấy cái à, cái niệm lót cái ghế xuống. Mà mốt ngồi đây. Đây cái niệm nó xuống tới rồi cô chú ơi. One second, baby. I'm just going to do this for mummy first. Is that the, the right way? Not the same, right? Of course it's the right way. Mm. You look at the shape. Đây có cái ghế niệm này cô chú dạ, Cái này hồi đợt có Kim mua ở trên mạng á Kim cứ nghĩ là nó nhỏ không mà ai về mua về nó bự quá trời bự nó chặt chỏ thấy ghê chưa Nè à, Mùa hè thì Kim mới ngồi mùa đông thì à, hồi, hồi năm ngoái à, trước uh, Giáng sinh là mình đem ra ngoài ra ra đó mình dẹp cô chú anh chị cái ghế ngồi muốn nửa cái nhà luôn nè mọi người <laughs> hồi nãy kim uống có một ly thôi đó mà cái mặt kim đỏ nè kim mệt nó kim đòi về sớm xong rồi nè cô chú anh chị Đó có cái góc này để ờ, tự kỷ rồi đó mọi người Kim đang làm cái bánh bông lan nữa nè cô chú anh chị Kim làm cái bánh này nè làm giống hôm bữa Kim có làm rồi đó làm bằng bột pha sẵn đó tại vì ngày mai là có cái tiệc đối diện với nhà Kim nè tiệc ờ, Easter đó mọi người cho mấy bạn nhỏ đó nhà hàng xóm cho nên là Kim ờ, ngày mai Kim sẽ nấu món Việt Nam và làm bánh này đem qua bên đó ha mọi người mấy cái hột đều hồi nãy giờ Kim để vô nướng mà lo gọt trái cây nè cô chú xong rồi nó muốn khét luôn cái hột điều này mình mua siêu thị á người ta chưa có nướng điều sống á về xong rồi nướng lên ăn Kim thích mua cái hạt điều mà sống á về mình à, nướng lên ăn ngon hơn là mình mua cái à, hạt điều mà người ta đóng gói sẵn á mọi người người ta rang muối rang gì đó nó nó có muối hay là nó có đường nó ngọt gì đó thì Kim không thích ăn như này cảm giác nó tươi mà nó ngon hơn mọi người xong rồi nè cô chú ơi giờ kim sẽ sơm cái này nè xong rồi kim chế cái